hoa sen nay làng bên rộn tiếng cười vui chú rể cô dâu đang cùng nâng chén rượu vào vui vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trăng anh ơi nắng giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng đồng bằng sông nước mình nay đâu có thua xa gì phú đô thành coi mà như có thương thì anh phải lo tính sao cho đành anh ơi nắng